Xin chào tất cả anh em thì ngày hôm nay cơ sở tôi giới thiệu đến cho anh em làm tay cái một cái bộ hột tài xỉu để cho anh em đi à, ra sòng sới các đấu trường lớn để em đi đánh tài xỉu cách hiệu quả một cái bộ hột không tang đó chính là cái bộ hột tài xỉu vip dành cho anh em làm tay cái đấy thì cái bộ hột này bên cơ sở bên tôi mới cho ra mắt được khoảng à, dịp Tết Nguyên đán 2021 anh em nhé Đấy, thì anh em nào mà đã sử dụng cái bộ hột này rồi thì anh em cũng biết và cái hiệu quả của cái bộ hột mang lại cho anh em hỗ trợ cho anh em 7 80 phần trăm tôi sẽ đi vào nói thẳng về vấn đề chính là cái bộ tài xỉu của bên tôi hoàn toàn là không tăng tích và anh em khi mà chưa có cách lắc của bên cơ sở bên tôi thì anh em lắc cái bộ hột này tỷ lệ của cái bộ hột nó đi đều là 5 năm chén tài chén xỉu tôi bao cho anh em hột hoàn toàn không tăng 100% bao ăn thua trẻ hột bao nhiêu tiền tôi đã cũng dám trẻ anh em nhé Đấy, hột này thì hoàn toàn không tăng lắc bằng tài nghệ anh em thì à, cái bộ hột này Đấy, thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em tỷ lệ đi đều tôi bỏ qua phần tăng tích để tiết kiệm thời gian cho anh em xem video anh em nhé tôi sẽ test cho anh em cái tỷ lệ đi đều của bộ tài xỉu vip này anh em nhé tài số xỉu 134 Đấy các lên tài đúng không anh em bộ hột đi rất là khôn anh em nhé đấy xuống xỉu đúng không ạ đấy anh em thấy cái bộ hột này đi rất là đều và cái bộ hột đi rất là khôn anh em nhé bây giờ tôi sẽ lắc cho anh em giữ tài giữ xỉu cho anh em xem để anh em trải nghiệm cái bộ hột tài xỉu vip của bên cơ sở bên tôi với cách lắc hột tài xỉu của cái bộ tài xỉu vip này anh em nhé tài giữ tài luôn cho anh em nhé 554 đúng không anh em tài 456 tứ ngũ thiên trái này lắc hơi lỗi nhưng mà nó lên bão tiếp tục giữ luôn xỉu cho anh em nhé giữ xỉu này bão nhị giữ xỉu luôn 224 đi một con 124 đúng không ạ Đấy, lại tiếp tục 124 144 bột đi quá kinh khủng 133 225 thôi thì chế này lên tải anh em nhé đấy thì anh em uh, sở hữu cho mình cái bộ tài xỉu của bên cơ sở bên tôi thì anh em hãy liên hệ với tôi theo hai số điện thoại ở trên màn hình để anh em được tư vấn trực tiếp 24 trên 24 anh em nhé và anh em có thể đến trực tiếp cơ sở để anh em mua cái bộ hột này trải nghiệm thực tế và anh em được hướng dẫn về cách lắc hột tài xỉu của bộ hột tài xỉu vip này video ngày hôm nay tôi làm đến đây thôi hẹn anh em ở các video lần sau